thân vỏ của chiếc xe này còn rất là đẹp luôn Tên tư nhân chính chủ Và chúng tôi cam kết với quý khách hàng là chiếc xe này là một chiếc xe không kinh doanh tích taxi Không chạy dịch vụ Tên tư nhân một chủ sử dụng từ đâu Và chiếc xe này là do à, cán bộ công an ở tỉnh Quảng Ninh người ta sử dụng từ mới Đấy và chúng tôi mua của chính chủ luôn Nó có một cái màu bạc rất là sang trọng, rất là trẻ trung và cái form dáng của chiếc xe Honda Civic này thì tính đến thời điểm này nó vẫn giữ được một cái dáng vẻ rất là hiện đại, rất là trẻ trung nha quý vị nhá. Và điều đặc biệt nữa là chiếc xe này nó cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu. Chưa có một vết xước nào trên chiếc xe này. Với chiếc xe này thì chúng ta mua về và chúng ta sử dụng luôn, chúng ta không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào. Sơn si của nó còn rất là bóng Một chủ sử dụng từ mới Và chúng tôi mua của chính chủ Chủ nhân của chiếc xe này là Cán bộ công an tỉnh Sử dụng Thân vỏ của nó còn rất là mọng luôn Không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này quý vị nhé Các cái đường à, gân chỉ của nó còn thẳng tắp luôn Vâng, và vừa rồi là một vòng quanh xe Quay thật kỹ chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi Và bây giờ thì tôi xin phép quý vị uh, đi vào từng phần chi tiết của chiếc xe này Trước hết tôi xin phép được uh, quay cái phần đầu xe để chuyển tới quý vị và các bạn những cái hình ảnh chân thực chất của chiếc xe này Chúng ta thấy là cái cabo của nó còn rất là đẹp luôn, rất là bóng luôn Và nó còn rất là khớp khít nha quý vị nhá với chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý khách hàng là zin từ A đến Z Không có một lỗ nhỏ Máy zin, số zin Chưa động chạm một con ốc nào trên chiếc xe này nhá quý vị nhá Tí nữa thì tôi quay cái phần động cơ của chiếc xe này thì quý vị và các bạn sẽ thấy rõ hơn Đấy chúng ta thấy là cái cabo của nó còn rất là đẹp luôn Nước sơn còn rất là bóng Và còn rất là khớp khít luôn Cụm đèn pha bên phụ đây Chúng ta thấy còn rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay bị dập vỡ ở đây nha quý vị nhá đây và à, cái thanh tản nhiệt phía trước nổi tiếng của Honda đây và kèm theo đó là cái biểu tượng Honda nổi tiếng thần thánh đây quý vị nhìn nó rất là trẻ trung rất là hiện đại nó tạo một cái điểm nhấn làm cho cái chiếc xe này nó rất là sang trọng và cái cụm đèn pha bên lái đây chúng ta thấy cũng còn rất là sáng nha quý vị nhá không bị dập vỡ không bị bạc màu ở đây cái cụm đèn à, gầm phía dưới đây chúng ta thấy cũng còn rất là sáng điều đặc biệt nữa là cái mặt cabo à, cái ba đờ sốc phía trước này còn rất là khớp khít nhé, không có dấu hiệu gì của sự dập vỡ hay đâm đụng ở đây nha quý vị nhé. đấy còn rất là khớp khít luôn đấy, chúng ta thấy là đây là cái phần à, phía trước đấy, giới thiệu đến cho quý vị và cái, à, cái mặt cabo phía trước hai cụm đèn pha ba đờ sốc và bây giờ Tiếp theo xin được gửi đến quý khách hàng Đây là cái khoang lốp phía trước bên lái Chúng ta thấy còn rất là sáng Cái nhựa sần của nhà sản xuất kia Vẫn còn rất là dày luôn Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục ở đây nha quý vị nhá Đấy và cái lốp phía trước này thì cũng còn tương đối là dày Với cái lốp này chúng ta đi khoảng một năm rưỡi nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp Cái mặt la răng của nó đây còn rất là sáng luôn Không có dấu hiệu gì của sự dập vỡ hay bị à, chảy xước ở đây nha quý vị nhá và bên trong là cụm phanh ABS Đấy, chủ nhân người ta đã sơn màu đỏ rồi rất là nổi bật luôn rất là đẹp với cái dáng vẻ hiện đại Đấy, thể thao tôi quay thật gần cái phần thân xe này và chủ nhân người ta đã độ thêm rất nhiều các đồ chơi inox đây cái nẹp chân kính này inox tạo cái điểm nhấn làm cho cái xe này nó rất là sáng luôn tay mở cửa inox Đấy. cái nắp uh, xăng này cũng được nẹp inox rất là đẹp tiếp theo nữa xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng cái khoang lốp phía sau bên lái đây chúng ta thấy còn rất là xanh luôn nha quý vị nhá rất là sần luôn nha quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mòn mục điều đặc biệt nữa ở đây đến cái cua lốp vẫn còn nguyên bản nha quý vị nhá đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mục là cái nơi tôi đang chỉ tay đây quý vị vẫn còn nguyên đinh tán của nhà sản xuất đây cái gót của khoang lốp đây chúng ta thấy là không có dấu hiệu gì của sự mòn mục nơi tôi đang chỉ tay đây chỗ này là cái chỗ nó hay à, tiếp xúc với nước đá văng vào đây dạ, rất là hay bị à, mọt dạ, cho nên là với chiếc xe này thì không nha quý vị nhá nhựa sần vẫn còn nguyên bản không có dấu hiệu gì của sự cắt vá ở đây nha quý vị nhá đấy và cái mặt la răng phía sau của nó đây cũng rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự à, nứt vỡ hay bị chảy xước ở đây còn rất là đẹp luôn cũng phanh ABS phía trong rất là đẹp Đấy. và đây tôi quay thật gần cái phần thân xe của nó đây chúng ta thấy rằng là nước sơn còn rất là bóng và thân vỏ của chiếc xe này còn rất là mọng luôn căng đét như mới quý vị ạ cụm đèn pha phía sau đây cũng còn tương đối là sáng nha quý vị nhá biểu tượng Honda Civic cụm đèn pha tiếp theo bên phụ cũng còn rất là sáng Đấy, cái ba đờ sốc phía sau và kèm theo đó là à, cái cảm biến lùi đây quý vị giúp chúng ta phát hiện những cái vật ở gần đây là phần thân xe phía bên phụ chúng ta thấy cũng còn rất là đẹp rất là bóng rất là căng luôn quý vị một chủ sử dụng cho nên chiếc xe này còn rất là đẹp cái khoang lốp phía sau bên phụ đây đây cái phần gót lốp đây chúng ta thấy là cũng chưa có dấu hiệu gì của sự mọt mục nhá đây và cái đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị cũng vẫn còn nguyên bản luôn cái khoang lốp này đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục còn cũng rất là sáng luôn quý vị đấy và cái lốp phía sau bên phụ đây cũng phải dùng một năm rưỡi nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp cái mặt la răng của nó đây cũng còn rất là sáng và bên trong là biểu tượng của Honda rất là gần cho quý vị theo dõi thật kỹ sau đó chúng ta đưa ra cái quyết định mua xe của mình với bất kỳ một cái sản phẩm nào đấy thì chúng tôi đem đến quý khách hàng phản ánh đúng thực tế để quý vị và các bạn theo dõi để đỡ mất công cho quý vị khách hàng đặc biệt là quý khách hàng ở xa cái khoang lốp phía trước bên phụ đây cũng rất là sáng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mòn mục cái lốp này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 Chỉ bằng một chiếc xe Vios cùng đời số sàn mà cái mức tiêu hao nhiên liệu của hai cái dòng xe này thì nó gần như là tương đương nhau nhưng về đẳng cấp thì Toyota Vios không thể sánh được với Honda Civic nha quý vị nhá Honda Civic là cạnh tranh với Atit cơ chứ không phải là cạnh tranh với Vios nhưng mà chiếc xe này thì giá thành của nó chỉ bằng một chiếc xe Toyota Vios cùng đời thôi quý vị nhá về động cơ thì ngang nhau mức tiêu hao nhiên liệu ngang nhau nhưng mà về chất lượng thì Honda Civic là hơn hẳn đấy kể cả cái hình dáng bên ngoài nội thất bên trong cũng như là phần động cơ nha quý vị nhá và bây giờ thì xin phép quý khách hàng tôi đi vào nội thất bên trong của chiếc xe này đây chúng ta thấy là cái nội thất bên trong của nó còn rất là đẹp luôn quý vị nhá đặc biệt để biết được xe này nó chất lượng như thế nào chúng ta nhìn vào cái mặt vô lăng cái phím còi và cái vành vô lăng là chúng ta biết ngay đấy chúng ta thấy là nhựa cái mặt táp lô còn rất là tươi rất là sáng luôn quý vị vô lăng còn rất là đẹp luôn đây, tôi quay thật gần cái vô lăng này để quý vị các bạn theo dõi cái mặt vô lăng của nó đây không có dấu hiệu gì của à, mòn hay bị mờ đây quý vị nhá còn rất là sáng hai cái khóe vô lăng đây chúng ta thấy đấy không có dấu hiệu gì của à, bị à, mòn đấy bị bóng ở đây quý vị rất là đẹp cái tắp đi cửa bên lái đây cái phần nhựa phía trên đây chúng ta thấy rất là sáng rất là sần luôn kể cả các cái tay mở cửa này cũng không bị mờ nha quý vị nhá chúng ta hay mở ra mở vào cái này nhưng nó cũng không bị mờ bị mòn ở đây quý vị các cái phím bấm lên xuống kính đây cái bảng điều khiển của nó chúng ta thấy cũng còn rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự ờ, mòn hay là bị mờ ở đây các vị nhá các cái phím bấm đây còn rất là rõ ràng nha quý vị nhá đấy cái phần nhựa phía dưới màu vàng màu kem đây cũng còn rất là sáng luôn và nội thất của chiếc xe này là nội thất nỉ nguyên bản từ mới nha quý vị nhá chưa một lần bọc da nha quý vị nhá điều đó chứng tỏ là chủ xe người ta đi rất là ít luôn còn rất là căng nha quý vị nhá không phải là chúng ta bọc da sau đó chúng ta tháo ra đâu đây là chúng ta chủ nhân người ta sử dụng từ đầu luôn đấy đây keo chỉ của cánh trước bên lái đây quý vị không mất một phân nào như quý vị còn rất là tươi luôn đây các cái đinh tán của nhà sản xuất đây các con ốc này đây chưa một lần mở quý vị với cái giá 285 triệu đồng là còn bao cả rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa thì nó là cái mức giá chúng ta có thể à, chấp nhận được cái phần à, keo chỉ phía dưới đây Chúng ta thấy cũng còn rất là sáng Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục ở đây quý vị nhá Cái tắp bị cửa, cái phần nhựa màu kem đây Rất là sáng Các con ốc này cũng chưa một lần mở Sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên luôn Đấy, Chúng ta thấy Rất là kỹ cho quý khách hàng Cái các cái chốt cửa đây Cũng còn rất là sáng Các con ốc này cũng chưa một lần mở cho quý vị nhá Rất là đẹp luôn Tiếp theo nữa là cái cánh cửa sau bên lái đây chúng ta thấy cái phần nhựa phía trên đây Còn rất là sần luôn, rất là mới Các cái phím bấm lên xuống kính đây cũng còn rất là rõ ràng luôn Cái phần nhựa phía dưới màu kem đây Còn rất là tươi Không có dấu hiệu gì của sự bạc màu Keo chỉ của nó đây Không mất một phân nha quý vị nha Đấy Tôi quay thật chậm để quý vị và các bạn theo dõi Mỗi một cái video của chúng tôi Nó thường dài từ 20 cho đến 30 phút thôi Quay thật kỹ mỗi một cái sản phẩm để quý vị và các theo dõi đây các cái con dấu này các con ốc này chưa một lần mở như quý vị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 còn rất là mới hai bên khóe vô lăng kia chúng ta thấy không có dấu hiệu gì à, của sự mòn hay bị mờ đây quý vị nhé ấy các cái nút bấm đây vẫn còn rất là rõ ràng luôn và cái mặt tắp lô của chiếc xe Honda Civic này nó được chế tạo Nhìn rất là trẻ trung, rất là hiện đại luôn Bộ ghế nỉ của nó còn rất là căng nha quý vị nhá Đấy, phần nhựa phía dưới đây Còn rất là sáng Đấy Các cái dãy số đây Đấy, chúng ta thấy rằng là cũng còn rất là rõ nét luôn Không bị mờ một con số nào cả Tiếp theo nữa Giới thiệu đến quý khách hàng Cái cánh cửa trước bên phụ Đây, cái phần nhựa phía trên đây Cũng còn rất là sáng Đấy, không thấy bị mòn đây các cái tay mở cửa đây cũng không bị mòn hay bị mờ gì cả các cái phím bấm này cũng còn rất là rõ ràng cái phần nhựa bầu kem đây còn rất là sáng keo chỉ của nó đây quý vị không mất một phân nào một chủ sử dụng từ đầu chủ là công an của tỉnh Quảng Ninh các cái đinh tán của nó đây quý vị các con ốc này đây chưa một lần mở Đấy. sơn đánh dấu của nhà sản xuất cũng còn nguyên luôn Đấy các cái chốt cửa đây quý vị còn rất là sáng luôn các con ốc này như vậy chưa một lần mở như quý vị nhé chốt cửa sáng trưng luôn nếu quý vị và các bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi thì hãy cho chúng tôi một lượt like một lượt chia sẻ để giới thiệu chiếc xe này cho nhiều người khác được xem và hãy đăng ký kênh bán hàng của chúng tôi bằng cách ấn vào nút chuông để liên tục cập nhật những cái sản phẩm mà chúng tôi cập nhật hàng ngày với mỗi một cái sản phẩm của chúng tôi Chúng tôi đều cam kết đến quý khách hàng là Phản ánh chân thực nhất Phản ánh đúng thực tế nhất Các cái sản phẩm này Đấy. Đây keo chỉ của anh sau bên phụ đây quý vị Còn rất là rõ nét luôn Không có dấu hiệu gì của sự dập vỡ ở đây cả nhá Đấy. Kể cả cái phần phía dưới này Đây Các con ốc này cũng chưa một lần mở Sơn dấu cũng vẫn còn nguyên luôn cái hàng ghế thứ hai đây cũng còn rất là căng như quý vị nhá rất là sáng rất là sạch sẽ nỉ của nó thì rất là ấm cúng luôn quý vị Đấy, tiện đây thì tôi quay luôn cái phần gầm nha quý vị nhá đây đấy chúng ta thấy là còn sáng choang luôn quý vị không có dấu hiệu gì của sự mọt mục của đây quý vị nhá đấy rất là rõ ràng rất là đẹp luôn và bây giờ thì tôi quay cái cốp sau Đây Cái cốp sau đây Chúng ta thấy keo chỉ cũng còn zin luôn Các con ốc này cũng chưa một lần mở quý vị Các cái lỗ bấm đây Vẫn còn tròn xoe luôn quý vị đây các con ốc này chưa một lần mở như quý vị nhé Chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết đâu Đấy Keo chỉ đây Vẫn còn zin nguyên luôn Các cái lỗ bấm đây Tròn xe luôn quý vị Rất là đẹp Keo chỉ không mất một phân nào Tôn vỏ của nó còn rất là đẹp luôn Hai bên má đây quý vị đây Và đinh tán của nó vẫn còn nguyên luôn đây không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng ở đây quý vị nhá đấy cái phần nỉ của nó đây cũng còn rất là tươi rất là sáng rất là mới luôn đây cái khoang lốp của nó đây quý vị không có dấu hiệu gì của sự mòn mục như quý vị nhá còn rất là sáng luôn đây để tôi quay trực tiếp vào đây đây đấy chúng ta thấy đây đấy chỗ nào mở được tôi mở cho quý vị xem luôn đấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục của đây quý vị nhé, còn rất là sáng luôn kể cả phần gầm nha quý vị nhé, đây chúng ta thấy gầm xe đây còn rất là sáng luôn quý vị đây đấy sáng trưng luôn quý vị không có dấu hiệu gì của sự mòn mục của đây quý vị nhá tôn vỏ không có dấu hiệu gì của sự mòn mục thân vỏ của nó đây quý vị còn căng đét luôn quý vị và chúng tôi đang ra bán là 285 triệu đồng bây giờ tôi quay đến cái khoang máy trước khi quay vào khoang máy tôi xin phép được nổ máy đấy cái mặt tắp lô của nó đây nhựa xung quanh xe trần đây còn như mới tinh quý vị trần căng đét sáng choang đây cái vòng tua máy của nó thì chỉ ở ờ, vòng 8 900 vòng một phút là cái mức đạt chuẩn rồi quý vị máy của nó đang nổ cho quý vị nhá đây máy này chúng tôi ờ, mua về chúng ta chỉ rửa qua bên ngoài thôi máy nguyên bản luôn đây các con ốc này vẫn còn vàng ươm luôn quý vị các cái sơn dấu của nhà sản xuất đây quý vị vẫn còn nguyên luôn chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết cho quý vị nhá đây cái ốc chân máy của nó đây quý vị đấy cũng còn nguyên luôn chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết ở đây quý vị cái ốc chân máy này đây chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết nha quý vị nhá đây cái keo của nhà sản xuất đây keo mặt máy đây quý vị của nhà sản xuất đây vẫn còn luôn đấy và các cái con ốc buji này cũng chưa một lần mở nha quý vị nhá các con ốc buji này cũng vẫn chưa một lần mở rất là đẹp luôn quý vị máy thì khô rong luôn quý vị đây các con ốc chân máy đây quý vị vẫn còn nguyên luôn không có dấu hiệu gì của sự đụng chạm cờ lê mỏ lết ở đây quý vị sơn dấu của nhà sản xuất cũng còn nguyên luôn rất là đẹp các con ốc này chưa một lần mở đây vẫn còn vàng ươm luôn quý vị đây là các cái ốc máy phát này. chưa một lần mở ốc cổ bô đây quý vị chưa một lần mở đâu Đấy. rất là đẹp luôn sơn dấu của nhà sản xuất các con ốc vẫn còn zin nguyên luôn từ đầu máy chưa một lần mở chưa một lần động chạm một con ốc nào và chúng ta thấy rằng là máy đang nổ nhá với cái máy này chúng tôi chỉ rửa nước lã thì là cũng như mới này. đây cái cabo của nó đây keo chỉ của nó đây còn rất là đẹp luôn rất là tươi máy rất là êm luôn đây các cái lỗ bấm vẫn còn tròn xe luôn đây đấy keo chỉ thì zin 100% không mất một phân nào quý vị và các bạn nào tìm ra bị lỗi một phân nào hay bị đâm đụng hay va quệt ở đâu thì mỗi một lỗi chúng tôi trừ ngay 50 triệu tìm ra bốn lỗi là quý vị có thể trừ được gần hết chiếc xe này hai bên má của nó đây quý vị Vâng, quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì tôi đã quay thật kỹ chiếc xe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 Chúng ta thấy thân vỏ của nó còn rất là đẹp luôn. Rất là mọng, kiểu dáng rất là đẹp, rất là thể thao, rất là thời trang. Khoang nội thất bên trong rất là rộng rãi. Nhựa của nó đây chúng ta thấy mặt tabi rất là đẹp luôn. Rất là mới, rất là tươi nha quý vị nhá. Hàng ghế phía trước đây nỉ nguyên bản căng đét, rất là sáng. Tabi cửa đây quý vị. Sáng trưng và ngươm các con dấu của nhà sản xuất đây vẫn còn chốt cửa đây rất là sáng các con ốc này chưa một lần mở cái tắt bi cửa phía sau nhựa của nó còn rất là tươi rất là mới phần nhựa màu kem phía dưới còn rất là sáng keo chỉ thì không mất một phân nào nghe quý vị cái hàng ghế thứ hai đây cũng còn rất là đẹp rất là căng luôn không bị à, rách vá gì đâu quý vị vô lăng của nó thì quá là đẹp rồi đấy còn sần nguyên vành vô lăng cũng vậy đấy các cái khóe vô lăng cũng vậy đấy cái tay phanh kia chúng ta thấy cũng còn rất là sáng luôn đây cửa trước bên lái đây các cái phím bấm lên xuống kính đây gương là gương cục điện nha quý vị nhá đây đấy chúng ta thấy là như vậy đấy phần nhựa đây các cái sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản luôn rất là đẹp Vâng, quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì tôi đã quay thật kỹ chiếc xe Honda Civic bản 1.8 số sàn để quý vị và các bạn theo dõi.